Em tên là Nguyễn Thị Kim Tho, em là nhân viên chăm sóc khách hàng Em quê ở đâu, bao nhiêu tuổi? À, em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi ạ à. Rồi, mời bạn Nam à, Em ờ, tên là Chu Hoàng Minh, à, năm nay 34 tuổi à, Đang làm ờ, thanh tra đào tạo bên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Thu Tách Lớn hơn 10 tuổi thấy có vấn đề gì không Thoa? Dạ, đấy với em không có vấn đề gì ạ à sao bạn bạn làm à, cụ thể thanh tra là gì dạ em làm bản ờ, thanh tra đào tạo thì cái là mình ờ, quản lý về chất lượng ờ, giảng dạy của giảng viên học tập của sinh viên rồi kiểm tra ừ, cấp chứng chỉ điểm số đầu vào đầu ra ủa nhưng bạn học cái gì mà bạn làm cái ngành nghề đó dạ em học môi trường kế toán tài chính ngân hàng ủa mà sao ế vậy Ờ, dạ chắc là do đi học nhiều quá chị các bạn ạ đó thế đúng rồi nó học không thời gian đâu mà hẹn hỏi bạn gái rồi bây giờ hết học chưa à, dạ bây giờ tạm dừng lại rồi ạ rồi bây giờ hồi đó giờ được mấy mối tình rồi dạ hồi đó giờ hai hai mối tình rồi ạ hai mối tình lý do tại sao chia tay À, tại vì anh đó còn quá trẻ đó là lý do tại sao em muốn quen một người già hơn đó vài tuổi đúng rồi bởi vậy bây giờ là bây giờ em muốn kiếm một người bạn trai như thế nào dạ um, một người bạn trai lớn hơn em khoảng uh, um, 10 tuổi là ok Rồi. Ờ, công việc ổn định một con người sống khoa học cái điều gì em không thích ở người đàn ông Ờm, em không thích ở người đàn ông không có tính cầu tiến không có chi hướng ta học quá trời là em hiểu rồi dạ dạ dạ được rồi thấy không rồi gì nữa một người nhà đàn ông phải biết san sẻ công việc nhà với vợ biết rửa chén không À, dạ ưu điểm của em á là tất cả các việc nhà trừ việc nếu mà liên quan gì đến điện nó hơi nguy hiểm thì em không đụng đến thôi à, còn à, nấu ăn giặt đồ ủi đồ gì là tụi em làm hết rồi khỏe luôn khỏe Được. luôn rồi vậy bạn muốn kiếm người bạn gái như thế nào dạ, bạn gái thì uh, biết cách cư xử uh, biết nấu ăn chăm sóc khách hàng là biết cách cư xử rồi dạ biết nấu ăn rồi gì nữa à, dạ biết uh, lễ phép biết uh, quan tâm và chăm sóc gia đình và dạ, chiều cao thì uh, từ mét năm bảy đến mét sáu mươi sáu mốt được rồi ạ rồi được gì được. nữa dạ nhìn uh, xinh xinh sướng rồi ạ à. xinh xinh, cỡ ai qua hôi qua hậu gì không nói chung giống như ca sĩ phương linh là được rồi phương linh rồi à, sở trường của em là gì sở trường của em là nấu ăn và chế biến các loại món ăn rồi được luôn Em là người thích sáng tạo các loại món ăn vì vậy những món em nấu có thể là rất là lạ và chưa có ăn bao giờ giờ dạ là em thử nghiệm đó là ờ, chị có từ <laughs> Em làm việc bạch nha cưng Dạ Rồi vậy khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm của em là em hát rất dở Muốn nghe hát không bạn trai? Dạ, em muốn nghe Để em Dở đôi khi lại là ưu điểm Vỗ tay đi quý vị Vậy ờ, em xin hát bài một nhà Rồi Khi hai ta về một nhà khép đôi mi chung một giường đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một nhà khi hai ta về một nhà hai ta chung một lối đi nước mắt rơi một dòng sống bên nhau một đời bây giờ em muốn là khi nào tiến tới hôn nhân được Dạ, tùy theo tốc độ phát triển của tình cảm Nhưng mà em nghĩ nhanh nhất là cũng phải một năm nữa Trời ơi Bên kia một năm nữa mình tiến tới hôn nhân được chưa bạn? à dạ cái đó là tùy bên bạn gái thôi ạ chứ Nhưng em mình có cũng chuẩn ờ, bị. dạ em chuẩn bị hết rồi <laughs> chuẩn bị có được cái gì bạn à, dạ có nhà có xe rồi có đầy đủ ạ nói chung là còn của cô dâu thôi ạ nhà ở đâu vậy nếu mà các anh chị có xuống ờ, gò vấp thì các anh chị sẽ biết được hai quán cà phê đẹp nhất của ờ, gò vấp dạ em kế bên đó <laughs> duyên duyên duyên được được tôi chịu bạn rồi đó Dạ. à bây giờ một lần nữa để tôi qua tôi coi mặt nè nãy giờ là mình mới nói tính cách mình mới nói con người thôi dạ. giờ vóc dáng bạn muốn một người bạn trai có vóc dáng như thế nào đối với em thì một người chiều cao một m sáu hai trở lên là ok rồi em thích một anh chàng à, mập mập có đôi má phúng phính tại vì em rất là thích nặng bạn trai rồi cái gì nữa dạ cái kiểu người hao hao giống anh nhìn lên là được rồi ạ em chờ chị có tường Sao đẹp trai Cao mét nhiêu Dạ em mét 62 Trời ơi vừa luôn vậy đó Dạ hả? vừa vừa vừa đủ cho miếng nào hết trơn dạ, vậy đó hả Em không biết nữa chắc là cũng sụt sụt xuống một xíu nhưng mà chắc dao động khoảng đó À vậy là ăn gian lên chút một hai phân phải không à, Dạ Rồi đứng đứng lên dòm thử nát coi Dạ chị thôi ngồi đi em đứng kia bắt đất ra mặt đó phải ta phải kiểm tra coi chứ đất ngồi dạ không sao tại vì em có tập gym thôi có tật xấu gì không à dạ chắc cũng hơi nóng tính có cái gì không thích ở người phụ nữ không À, dạ không thích là tóc lòe loẹt quá chị à, không thông mình nói chung là ăn, ăn chơi đua đòi quá dạ. nói chung bên ngoài thì không có xăm rồi đó còn ở dạ. trong có hay không thì chị không biết dạ chứ nó về kiểm tra lại chị em kiểm chứ ai kiểm để anh qua anh kiểm tra coi dạ gái qua đây hạt sách quá qua mà kiểm tra hạch sách đàn gái trời ơi linh dễ thương dữ vậy trời anh linh dễ thương hơn trên tivi nữa thấy không dạ trời ơi mừng quá rồi một điều quan trọng là có quản lý điện thoại của chồng không quản lý điện thoại à nếu như mà ông chồng đó không tạo được cho em niềm tin thì chắc là em phải xem đó dạ. nhưng mà xem điện thoại chồng hoài cũng khó chịu lắm nha thôi bớt cái đó đi dạ. nói nói chứ cứ điện thoại chồng cứ xem từng tin nhắn này kia rủ người ta có những chuyện riêng nói chứ không phải là chuyện bồ bịch này kia chuyện riêng khó nói lắm muốn gửi lời tâm sự đến ai vậy không phải rồi không hiểu ai đâu <laughs> không anh thì rõ ràng nó không có quản lý điện thoại đâu sợ thôi đừng lừa quản lý điện thoại chồng có gì nói thẳng với nhau đâu phải điện thoại nói lên tất cả đâu mà quản lý dạ hiểu không dạ không sao lại chết tôi thích cô này á lập trường rất là vững hứa. tức là điện thoại em phải giao luôn bên đó luôn bắt quạt thì giao luôn đó <laughs> dạ em giao hết luôn ạ à. giao hết luôn hả dạ dạ gái của tao rồi vì thế mới bị ờ, đàm tháng tính ờ, lấy được một phần nào đó tự nhiên ờ. hôm nay bạn nhà trai có đi với ai không dạ em đi với lại hai anh em đồng nghiệp ạ à à, mình à, là đồng nghiệp với chỗ của à, anh Minh Rồi. mình cùng công tác với anh Minh à, khoảng hơn à, 3 năm yeah. Dạ. anh Minh khó chịu lắm không anh à, không à, về à, công việc và kể giấy trong cuộc sống thì anh Minh rất là hòa đồng à, rất là dễ chịu tuy nhiên anh Minh có một khuyết điểm là hơi tập trung vào trong cái sự nghiệp mình quá mà à, không biết được cái chia sẻ được cái thời gian để mà mà mà à, như hẹn hò và chăm sóc tương lai của mình. Theo ờ, mình nhận thấy thì ờ, Thoa ờ, rất là có thể là rất là tương hợp với chỗ của anh Minh và mong muốn rằng là hai người mau chóng phát triển được cái tình cảm. À, chúc Rồi, các bạn có thể là hạnh phúc. rất là nhiều. Thoa có đi với không? Dạ có, em đi với một bạn rất rất thân của em. Rồi chào em. Em nhận xét anh Minh kia làm sao? Dạ thấy anh bên kia thì cũng hợp với ờ, bạn của em Anh bên kia thì ờ, cũng thích nấu ăn Còn bạn em thì ờ, thích chế biến món ăn Với lại em thấy là Thôi là một người cũng vui tính Nhưng mà có con cái hay làm nũng lắm chị <laughs> Con gái làm nũng không sao Cảm ơn em nhiều Đó Không Hai bạn trẻ chuẩn bị nha Nói chung lấy mẫu lấy làm chồng á Thì được Cũng dạy gái mình quản lý được Dạ à bên kia Quay chịu qua đi. chịu là chắc rồi dạ chịu là chắc rồi cảm ơn anh em cảm ơn anh à, ấn tượng đầu tiên anh nhìn em rất là xinh dạ cảm ơn anh à, em nhìn anh như thế nào dạ em nhìn anh rất là chững chạc ừ, em có yêu cầu là ừ, cuối tuần hay là gì đó mình sẽ gặp nhau để uống cà phê hay là hẹn hò gì không ạ à, đối với em á thì em thích một người bận rộn biết chăm lo cho sự nghiệp cho công việc nên á do mình bận rộn nên có thể một tuần mình hẹn nhau một lần thôi là cũng được rồi hoặc một tháng hẹn hai lần cũng ok không sao á. nói chung hôm nay hai bạn đến đây tôi thấy cũng hợp lý đấy nhưng vấn đề chỗ thỏa thuận trước khi bấm nút có ghen không em ạ à? có em nghĩ là còn yêu là sẽ còn ghen à bảo nó có nhiều ờ, gọi là cấp lắm cấp độ ờ, tám chín mười một mười hai gì đó em khoảng cấp mấy cấp mười ba trời ơi xuyên vào vậy là có uh, <laughs> làm đến những hành động gọi là ảnh hưởng đến tính mạng của người chồng không dạ những chuyện đó thì em em chưa có biết được nó, nó chưa có diễn ra thành ra em chưa có tưởng tượng được là em sẽ hành xử như thế nào em không biết được nhưng mà anh yên tâm đi bình thường em hiền lắm cái người bình thường hiền cái hồi bảo lên nó mới giữ dạ đúng rồi chứ cái người giữ giữ gì tường lúc nào hồi nãy tôi đang thỏa thuận cái vụ điện thoại cái tự nhiên nhảy vô cái là coi mất cái vụ thỏa thuận đó rồi coi gì điện thoại giao luôn rồi đó dạ <laughs> giờ tiền ai giữ nè đó cách sắt ai giữ nè đó điện thoại giao rồi là mà tiền có giao không rồi nhanh lẹ quyết định bấm nút nè dạ cái sách đương nhiên là vợ giữ rồi rồi xong xong hết giờ có hai thứ quan khỏi trọng vợ giữ hết rồi thôi rồi à, ha đức từng à, đoàn <laughs> ruột suy nghĩ kỹ nha suy nghĩ kỹ nha dạ. lúc này lúc phải suy nghĩ nè bình tâm lại nha một hai ba hết thời gian chúc mừng hai bạn rồi chúng ta nắm tay gặp gỡ ngày đầu tiên như các bạn hợp quá ta dạ anh là bà con hai người hình như mặt giống giống nhau nè tao nói giống nhau là ăn đời ở kiếp luôn á dạ anh có được em được được không ta nhận thử đi cưng trời ơi nhìn cũng thấy ghét